Tử vi tuổi Tý thứ năm ngày 14 tháng 1 năm 2021, tức ngày mùng 2 tháng 12 năm 2020 âm lịch. Kiếp tài gây rối, người tuổi Tý dễ vướng phải những vụ rắc rối với đồng nghiệp hoặc bạn bè. Đó có thể là những việc liên quan đến lợi ích khiến những con giáp này vốn luôn tin tưởng cũng có thể trở mặt nhanh chóng. Thời điểm cuối năm bận rộn, tốt nhất là không nên làm to chuyện khiến rắc rối càng thêm khó giải quyết. Lời khuyên dành cho bản mệnh lúc này là cần giữ trạng thái bình tĩnh hết sức, không nên hành động thiếu lý trí, thậm chí là manh động Thêm vào đó, mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia cũng không mấy yên ấm. Có lẽ ừ. vì chưa thực sự thấu hiểu nên đôi bên thường hay bất đồng ý kiến với nhau. Hai người cần trò chuyện với nhau nhiều hơn nữa. Con giáp này có thể sẽ bị thiệt hại về tiền bạc, có thể là do làm mất hoặc thiếu tập trung mà khiến công việc không được trôi chảy, dễ sinh thiệt hại bản mệnh cần phải hết sức tỉnh táo nếu không muốn tình hình nghiêm trọng hơn. Trong các mối làm ăn kinh doanh thì việc gặp phải đối tác thiếu trung thực cũng hoàn toàn có thể xảy ra. Giờ tốt trong ngày 7 giờ đến 9 giờ, quý nhân phù trợ, thìn, tỵ. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Sửu Chính quan báo hiệu nhiều điều may mắn với tuổi Sửu, những đóng góp cho tập thể của con giáp này suốt từ đầu năm đến nay đã được cấp trên công nhận và đánh giá cao. Bản mệnh có thể được cất nhắc lên vị trí cao hơn trong thời gian tới. Con giáp này là người chính trực và có tinh thần trách nhiệm cao, nhưng đôi khi còn rơi vào tình trạng bảo thủ, cứng nhắc. Người tuổi Sửu nên cởi mở hơn khi tiếp thu ý kiến của mọi người xung quanh. Bản mệnh sẽ thấy mọi việc dù rắc rối cũng dễ dàng giải quyết hơn nhiều ngũ hành thổ vượng nhắc nhở con giáp này cũng cần chú ý hơn đến tình trạng sức khỏe của bản thân. Cho dù bản mệnh có đang trẻ tuổi đi chăng nữa, hãy xây dựng chế độ ăn uống và làm việc nghỉ ngơi hợp lý để có sức làm mọi điều mình muốn một cách tốt nhất. Giờ tốt trong ngày 9 giờ đến 11 giờ, quý nhân phù trợ, ngọ, thân. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi dần Người tuổi dần cần phải quan tâm đến gia đình của mình nhiều hơn, dường như con giáp này quá chú tâm cho công việc mà quên mất việc chăm lo cho các thành viên trong nhà. Thời điểm cuối năm thế này, bản mệnh cũng nên chung tay với mọi người cùng sửa sang nhà cửa. Vận trình công danh sự nghiệp không được thuận lợi cho lắm, con giáp này ngày càng khó nhận được sự đánh giá cao của tập thể vì bản tính cao ngạo và cố chấp, khăng khăng làm theo ý mình. Người đi trước thường có cái nhìn sắc sảo và toàn diện hơn, chính vì thế bản mệnh nên lắng nghe, tham khảo ý kiến của họ các vấn đề hợp tác và tài lộc của người tuổi dần trong ngày đều có tín hiệu tích cực. Thực thần nhập cục chỉ lối dẫn đường cho bản mệnh tìm thấy tài lộc ngay trong tầm tay. Người làm ăn kinh doanh dễ có được cơ hội kiếm tiền dễ dàng, chỉ cần con giáp này nhanh nhạy nắm bắt thời cơ mà thôi. Giờ tốt trong ngày 7 giờ đến 9 giờ, quý nhân phù trợ, mùi, tuất. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Mão Nhị hợp xuất hiện, tuổi mão rất sĩ diện, luôn đề cao cái tôi của mình. Con giáp này không muốn nghe bất cứ nhận xét trái chiều nào và sẵn sàng phản kháng khi có người bất đồng ý kiến với mình. Đây chính là nguyên nhân khiến mọi người không muốn hợp tác với bản mệnh. Nếu biết cách cư xử khéo léo thì con giáp này có thể xây dựng các mối quan hệ làm ăn, người tuổi mão có thể tìm được những đối tác tiềm năng, hãy có cách giữ mối quan hệ với họ. Tuy nhiên, thương quan khuyên bản mệnh hãy thống nhất với mọi người, không nên tự làm theo ý của mình, gây ảnh hưởng đến tiến độ chung. Con giáp này được quý nhân che chở, chính vì thế mà vận trình tình duyên tiến triển hài hòa, êm đẹp, nhất là với các cặp đôi. Người độc thân có lẽ bản mệnh có nhiều cơ hội để gần gũi hơn với người trong mộng. Có lẽ những câu chuyện và chia sẻ chân thành cũng giúp cho người ấy hiểu mình hơn. Giờ tốt trong ngày 9 giờ đến 11 giờ, quý nhân phù trợ, tí, hợi, Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi thìn đường công danh sự nghiệp của người tuổi thìn gặp nhiều trở ngại do chịu tác động xấu của cục diện tương xung. Con giáp này là người kiên trì và mạnh mẽ, nhưng đôi khi quá nóng nảy, bốc đồng, dễ gây mất lòng đồng nghiệp và cấp trên. Vì thế bản mệnh cần phải cố gắng kiểm soát cảm xúc cá nhân của mình hơn. Vợ trình tài lộc không được xuân sẻ thuận lợi, thời điểm này và đặc biệt là ngày hôm nay, con giáp này cũng không nên vội vàng quyết định đầu tư bởi tuổi thìn dễ đưa ra những quyết định sai lầm hoặc rơi vào trong của kẻ tiểu nhân. Hãy bình tĩnh, kiên nhẫn và chờ đợi một thời điểm khác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 Thiên tài phù trợ, đường tài lộc của người tuổi tỵ khởi phát rõ ràng. Con giáp này rất kinh nghiệm, đạt được nhiều thành quả nếu làm trong lĩnh vực làm ăn, kinh doanh. Tuy nhiên, bản mệnh không nên quá mức kiêu ngạo hay ba hoa về những gì mình làm được, khiến người khác thấy phản cảm. Ngoài ra, con giáp này cũng có thể kiếm được một khoản dựa vào vận may của mình. Tuổi tỵ nên coi đó đã là một chuyện đáng mừng, chứ không nên dựa dẫm hẳn vào đó và không chịu cố gắng trong những ngày về sau. Về cơ bản, trong ngày hôm nay, bản mệnh không cần quá lo phiền về vấn đề tiền bạc. Về phương diện tình cảm, với gia đình có giáp này lại là một người dịu dàng và biết quan tâm, bản mệnh luôn chia sẻ với nửa kia mọi suy nghĩ của mình và đôi bên sẽ thảo luận để đưa ra cách giải quyết hợp lý nhất. Người độc thân có thể dễ gặp được đối tượng tâm đầu ý hợp trong ngày hôm nay. Giờ tốt trong ngày 9 giờ đến 11 giờ, quý nhân phù trợ, xỉu, hợi. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi ngọ Tam hợp phù trợ, người tuổi ngọ không toan tính, rất nhiệt tình và hăng hái trong công việc. Dù là thời điểm cuối năm, nhưng con giáp này vẫn rất sẵn sàng bắt tay vào công việc được giao mà không chần chừ do dự. Tuy nhiên, chính điều này lại khiến bản mệnh trở nên nóng vội. Chính tài trợ mệnh, thu nhập từ công việc chính cũng khá rủng rỉnh, đủ để cho con giáp này chi tiêu. Chỉ cần không gặp phải chuyện gì lớn thì có lẽ bản mệnh không cần phải lo lắng chuyện tiền bạc. Tuy nhiên, tuổi ngọ sẽ cần có những tính toán để loại bỏ những vấn đề chưa quyết định để tránh mâu thuẫn. Hỏa sinh thổ thúc đẩy vợ trình tình duyên thêm vượng sắc, mối quan hệ giữa con giáp này và gia đình vô cùng hòa hợp, Bạn bệnh và nửa kia luôn trò chuyện mọi vấn đề trong cuộc sống với nhau. Đôi lứa yêu nhau đang ở trong quá trình yêu đương nồng nhiệt, luôn muốn ở bên nhau mọi lúc mọi nơi. Giờ tốt trong ngày 7 giờ đến 9 giờ, quý nhân phù trợ, dần, mùi. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi mùi Do tác động của cục diện tương hình, tuổi mùi tự tin thái quá trong ngày hôm nay. Con giáp này tự tin cho rằng mình có khả năng giải quyết tất cả mọi vấn đề nên không muốn nghe lời nhắc nhở của bất cứ ai. Bản mệnh cũng cần phải chú ý hơn trong giao tiếp nếu không muốn làm mất lòng người khác. Thời điểm cuối năm, con giáp này lại càng cần phải chú ý lời ăn tiếng nói, không nên để người khác hiểu lầm hoặc nảy sinh thủ án với mình hôm nay không thích hợp để làm các công việc trọng đại như khởi công, xuất hành. Vì vậy nếu không quá cấp bách, người tuổi mùi nên lùi công việc sang một ngày khác phù hợp hơn. Được tình duyên kém sắc, bản mệnh cảm thấy mệt mỏi với mối quan hệ hiện tại nhưng lại không có đủ dũng khí buông tay. Hai người cùng chịu tổn thương, song con giáp này vẫn cảm thấy luyến tiếc quãng thời gian tươi đẹp trước đó. Dù sao đi chăng nữa, đôi bên cũng thực lòng yêu thương nhau. Giờ tốt trong ngày 9 giờ đến 11 giờ, quý nhân phù trợ, hợi, tuất, Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi thân Vợ trình tình cảm vợ sắc, tuổi thân rất hòa hợp với nửa kia của mình, con giáp này và người ấy luôn thấu hiểu và biết đặt mình vào vị trí của đối phương. Chính nhờ vậy mà việc bất đồng ý kiến rất hiếm khi xuất hiện. Hơn thế nữa, đôi bên luôn chủ động giúp đỡ nhau trong công việc đường công danh sự nghiệp tiến triển vô cùng suôn sẻ, thuận lợi. Bản mệnh là một người chăm chỉ, cần cù và luôn có sẵn những ý tưởng sáng tạo trong đầu. Người tuổi thân có thể gây ấn tượng tốt với mọi người và nhận được sự tin tưởng lớn lao. Đây là yếu tố cần thiết để con giáp này thăng tiến trong tương lai. Cát tinh mang lại những ý tưởng mới giúp con giáp này trở nên nổi bật hơn giữa đám đông, bản mệnh không quản ngại khó khăn, quyết tâm thực hiện kế hoạch đến cùng hãy cố gắng và nỗ lực nhiều hơn nữa để chứng minh năng lực của mình cũng như kiên trì phấn đấu cho những gì mục tiêu đã đặt ra nhé. Giờ tốt trong ngày 7 giờ đến 9 giờ, quý nhân phù trợ, mùi, tí. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi dậu Nhờ có tam hội che chở vận trình nên người tuổi dậu gặp may mắn trong các mối quan hệ xã hội, con giáp này dễ tạo ấn tượng tốt cho mọi người ngay từ lần đầu gặp gỡ. Đặc biệt, bản mệnh nhận được sự đồng thuận của nhiều người khi làm bất cứ việc gì. Nếu đã làm việc chăm chỉ trong suốt thời gian qua, có thể con giáp này sẽ nhận được tuyên dương hoặc khen thưởng. Đây chính là nguồn cổ vũ, động viên lớn lao để tuổi dậu bắt tay vào công việc trong năm tới. Vận tài lộc tương đối ổn định, bản mệnh có thể an tâm thực hiện các dự định trước đó ngũ hành thổ sinh kim cho thấy con giáp này luôn rất tự hào về gia đình mình. Bản mệnh luôn quan niệm người trong nhà phải luôn trò chuyện, tâm sự và tin tưởng lẫn nhau. Chính nhờ thế mà các thành viên luôn gắn kết là hình tượng mẫu mực khiến mọi người xung quanh ai cũng phải ngưỡng mộ, khâm phục. Giờ tốt trong ngày 9 giờ đến 11 giờ, quý nhân phù trợ, ngọ, thìn. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Tuất Thiên quan tác động, người tuổi tuất dễ vướng rắc rối trốn quan trường. Con giáp này nên kiềm chế tính nóng nảy, biết giữ mình để tránh mâu thuẫn, xô sát với người khác. Hãy chú ý đến đối tượng và hoàn cảnh giao tiếp của mình. Bên cạnh đó, kẻ tiểu nhân cũng có cơ hội xuất hiện xung quanh bản mệnh trong ngày hôm nay. Chính vì thế, dù là thời điểm cuối năm, con giáp này cũng cần tránh thái độ làm việc chảnh mảng, được chăng hay chớ. Hãy nghiêm túc với mọi việc được giao. Mọi hành động của người tuổi tuất có thể sẽ bị kẻ tiểu nhân soi xét, bản mệnh càng cần phải cẩn trọng hơn đừng để mình lộ ra bất cứ sơ hở nào. Vợ trình tình duyên diễn ra rất hài hòa, mối quan hệ giữa con giáp này và đứa kia đang rất tốt đẹp, bản mệnh luôn dành thời gian cho gia đình dù có bận rộn đến thế nào đi nữa vì biết rằng gia đình chính là điểm tựa vững chắc của mình khi có bất cứ biến cố gì xảy ra trong cuộc đời. Giờ tốt trong ngày 7 giờ đến 9 giờ, quý nhân phù trợ, tỵ, tuất. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi hợi các mối quan hệ của tuổi hợi không được tốt, con giáp này có thể gặp mâu thuẫn với bạn bè hoặc đồng nghiệp khi đôi bên đều đang nóng nảy, không nên cố tình nói thêm vào. Trong gia đình bản mệnh cũng tỏ ra khá nóng nảy, thích làm theo ý mình mà không nghĩ đến cảm nhận của các thành viên. Hãy biết đặt mình vào vị trí của người khác, đừng coi việc người khác nghe mình là hiển nhiên. Người tuổi hợi có chi tiến thủ, không ngại mạo hiểm thách thức bản thân. Tuy nhiên, con giáp này lại không thích hòa nhập với mọi người. Trong tập thể, bản mệnh không nên cố tìm cách tách mình ra mà nên đoàn kết với mọi người. May mắn là công việc diễn ra thuận lợi và có người sẵn lòng giúp đỡ, mang đến những vận may, cơ hội để con giáp này nắm bắt. Bản mệnh sẽ có những thay đổi lớn nếu như quyết đoán và dám thay đổi. Về cơ bản, làm việc tốt, hăng hái và đương nhiên sẽ có những kết quả xứng đáng mà thôi. Giờ tốt trong ngày 9 giờ đến 11 giờ, quý nhân phù trợ, mùi, tí,